xấu để trái tim anh thẳng thơi nỗi nhớ trong anh nghỉ ngơi nhưng thật sự rất khó để tôi nhớ một người rất khó quên đi chuỗi ngày tan vỡ quá khứ xin tôi đoạn đầy đừng níu giữ em chẳng thể bước đi với ai đến sau vì anh sẽ chẳng quay về vì em yêu thương nhất nên tất cả mọi thứ đều của anh em đó mọi em không em phải làm thì sao không tất cả em không thích ai vì anh vẫn thích chờ em chính là thứ mà anh luôn biết nhất không phải biết đâu vì ai mà nhạc ra mà vì anh đang chờ ai chắc em phải biết nhất còn yêu anh không anh biết em nói có nè dẫu có bao năm vẫn nhớ tôi nói đó nè vì tới hôm đó không vừa đến nọ hai người không đi chơi để người hai đứa nhỏ nè còn ai mà không em đơn đâu Sao chỉ người con đọc khi nhớ các thơ câu Vậy sâu, vậy sâu, anh ăn có nên giấu có để rượu nâu xuống tự lên cơn nhau Bắt đầu bạn trực nhạc nhau một đời chứa nè Chuyện giấc mơ không giữ được lời hứa Có lúc chẳng phải bước đi hoặc bỏ những thói quen Anh đừng suy quên mà chọn cách đời hứa Ngày mà cái ai làm gì đừng phải chọn nguyên Hết được bạn nghĩ nên năm tháng không chọn duyên Kỳ lạ chuyển qua cứ như là mới lắm hồi hồi cảm xúc chưa quên vẫn còn trời đang ngất bốc mưa em dừng xưa mà ta cơn qua em đi xa như cái đêm giờ bốc trưa là hai năm là xa lắm tay em được cho người ta nắm anh đen nhưng em mà ngay đây từng ngày mà có như là đang ở xa lắm à, anh lo mà đi anh anh chỉ muốn tôi hôn vào môi em dần cả rằng nay em xa dần anh muốn tôi chút vào thôi em anh cùng anh ta là tốt nhất em cũng hạnh phúc anh chúc phúc còn khuyên anh có kẹt không quên tiên ta đã thuyết anh biết anh biết còn tiếp đây là về đây là thuốc ra xiết anh biết tình yêu vào bài ca đi hết tha thiết anh biết một ngày hàng em ơi chơi chơi rồi chơi thôi không tới nơi anh chỉ muốn bên em thôi anh biết mùa vui còn đường đây anh biết là yêu thương còn muốn mưa tôm này anh biết hôm qua còn vô đây nhưng hôm nay mùi em đâu thấy là mình khi trang giới này